các bác lên cơ sở em em là sơn tại tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 để cho các bác hiểu hơn về nó riêng với cái bộ hột tài xỉu 2020 này em bao tang tích cho các bác ăn thua chảy, chảy hột đây bây giờ em sẽ à, dọi đèn này test luôn thử tan tích cho các bác này các nhìn em dọi đèn này hột này trong đúng chưa ạ đó nam châm này em thử luôn cả nắp chén hột, nam châm không hít còn về phần nước muối thì à, tại vì là vì thời lượng video nó cũng có hạn thôi vậy nên là nước muối thì em sẽ bỏ qua em xin được khất còn nếu mà bác nào mà muốn cứ trực tiếp test đầy đủ tan tích thì cứ liên hệ Zalo với em và với cái bộ hột tài xỉu 2020 này các bác dành riêng cho các bác tay cái khi đi lắc tài xỉu bịp các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu theo ý muốn của mình hoặc các bác lắc bình thường tỷ lệ của bộ hột này đi rất đều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 bây giờ đang ở tài đúng không ạ em xuống xỉu này xuống xỉu đang xỉu đúng không em lên tài này đó bây giờ em lại xuống xỉu này đó lên tài này đó các thấy đúng không ạ vừa rồi em giữ tài này bây giờ em lên tài xuống xỉu tỷ lệ bộ hột đi rất là đều chén tài chén xỉu bây giờ em lại xuống xỉu này